Chào mừng ờ, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình Hôm nay mình ờ, ra vườn tham quan mấy cây bưởi các bạn Bưởi đỏ Tân Lạc nhà mình Đằng sau mình là cái cây bưởi Mình sẽ cho các bạn xem dọc cái vườn của mình rất nhiều bưởi luôn Mình trồng ờ, hơn chục gốc bưởi Năm nay nó mới ra quả đầu tiên các bạn Nó, nó chín bói, ra quả bói Năm nay là năm thứ năm rồi Mình sẽ cho các bạn tham quan và sau đó thì mình sẽ bổ quả bưởi ra Mình ăn thử xem nó như nào nha các bạn nhé đây bạn Rất nhiều quả luôn trên một cây bưởi đây Bưởi này là tuổi của nó là được 5 ờ, năm tuổi rồi à, Bây giờ nó đang ờ, ra quả đầu tiên đây Chín bói đây Ra quả bói Đấy, Đến hàng Đến trăm quả Gần trăm quả trên một cây bưởi Đây các bạn xem này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15 Rất nhiều luôn mình đếm sơ sơ là mấy chục quả rồi Đến gần hàng trăm quả Trên cả trên ngọn nữa, các bạn Rất là sai Gửi ra bói Đây quả này bạn Nhìn rất đã luôn Cực to luôn Đấy, Bây giờ là đang à, vào tháng 9 âm lịch rồi Vào tháng 10 à, dương lịch Có thể thu được rồi các bạn nhé Đấy, Những quả này thì nó có thể ăn được rồi này Đấy, Nhìn to dần đã Bên kia nữa các bạn Rất nhiều quả những cái quả to Đấy, bây giờ đang ờ, vào vụ rồi nó chín rồi mình không ngờ là nó ra bói nó lại sai như vậy cái lúc mình ờ, chăm sóc lúc ờ, tuổi nhỏ các bạn mình cũng tỉa bớt đi rồi bởi vì mình sợ nó năm đầu tiên ấy, nó ra quả sợ nó không đủ cái dinh dưỡng để nó nuôi cây à, nuôi quả nữa mình cũng tỉa bớt đi rồi nhưng mà cực sai luôn rất là sai cái bưởi đỏ Tân Lạc này nó phổ biến uh, nguồn gốc nó và trồng ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình nhé các bạn nhé. Mình uh, thuộc uh, tỉnh Hòa Bình. Đây mình uh, lấy giống về mình trồng được uh, 5 năm nay rồi. Năm nay năm thứ năm và đang ra quả bói, bói các bạn nhìn rất nhiều luôn, các quả kia cực đã luôn. Đấy, bây giờ nó cũng chín rồi mình sẽ hái xuống và ăn thử xem nó như nào nha các bạn nhé cho các bạn xem cái kết quả lúc chín thì nó có cái màu vàng các bạn Đấy, quả nó vàng vàng này là chín này. Đây như đây chín hết rồi. Màu vàng ươm này. Chín. Đấy, quả này thì hơi còi. Và mình sẽ cắt quả này xuống để bổ ra để ăn nha các bạn nhé. Quả cũng to luôn. Đến mấy cân luôn. Đấy. Bưởi đỏ tân lạc đây bổ ra tại vườn ăn tại vườn luôn nhìn rất là đã các bạn nhìn thấy chưa quả bưởi nó chín vàng nên rất là thơm luôn vào vườn bưởi ngửi thấy mùi bưởi luôn Đấy, mình sẽ bật bỏ cái vỏ này đi các bạn cái vỏ này thì mình gọt này để cho nó đẹp cái vỏ mình giữ cái vỏ để mình làm thuốc các bạn đây các bạn nhìn thấy mình gọt khéo chưa Đó. mình sẽ bóc cái phần ờ, này ra để lấy cái phần ruột nó để ăn bưởi ờ, vừa bứt xuống trên cây các bạn tươi luôn còn tươi ngon giả sử các bạn để nó héo ấy, thì nó cũng sẽ cũng rất là ngon để một tháng hai tháng được nha các bạn nha riêng bưởi đỏ các bạn để được hai tháng nhìn cực đã mắt luôn trong ruột nó màu đỏ âu luôn các bạn này đấy nhìn từng múi bưởi rất là ngon ăn luôn ở vườn nhìn thì ngon lắm các bạn nhưng mà không biết kết quả ra sao bởi vì à, nó lần đầu tiên nó ra bói Đây, các bạn nhìn thấy đã chưa ui nhìn quả bưởi này các bạn đó giờ mình sẽ bóc ra để ăn thử này. đây múi bưởi này. nhìn từng cái tôm nó đấy bạn nó không uh, bị ướt các bạn không bị khô không khô không bị ờ, sâu đây một bưởi đỏ au luôn cực ngon đấy mời các bạn ờ, thưởng thức ờ, quả bưởi đỏ tất lạc nhé hãy <coughs> nhìn một bưởi uhm. rất là ngọt ngọt lắm các bạn ạ <coughs> ngọt ngon nó mát ăn rất là tuyệt vời luôn đây mình bỏ cái phần hạt này đi này bỏ cái này đi bạn nhìn cái tôm nó tôm nó Đành đều trong rắp luôn tôm rất là ngon này nó ướt nó không không khô nhé các bạn nhé màu đỏ mùi rất là thơm thật là tuyệt vời Mm. có thể ăn no được các bạn bởi vì ăn không không cảm thấy nó chán ấy nó có vị ngọt mát ăn rất là ngon mình cũng không ngờ là nó chín bói lại ngon như vậy các bạn nó ra quả bói năm này năm thứ năm rồi là nó ra quả bói đầu tiên các bạn thường thường ờ, cái ở những cái cây ăn quả cái năm đầu tiên là nó không mang lại cái chất lượng tốt nhưng mà đặc biệt là cái cây bưởi đỏ tân làng này thì nó rất là ngon luôn ăn rất là tuyệt vời rất là ngọt ngon móng mã này đẹp nha các bạn nhé ăn là ngon đúng là cái kết bất ngờ rất là tuyệt vời các bạn à, yêu thích ờ, cái quả bưởi ta lạc này các bạn các bạn có thể liên hệ ờ, với mình ờ, thông tin một uh, cá nhân của mình để phần mô tả nhé các bạn nhé Rồi có lẽ video này mình uh, xin phép uh, dừng lại uh, các bạn chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký kênh để xem những video tiếp theo kênh của mình uh, các bạn thấy video này hay thì hãy like và chia sẻ giúp mình nhé Bây giờ xin chào các bạn và hẹn gặp lại bye bye đấy, đấy.